Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ 15 đến 20 tháng 8 năm 2021 à, của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết thì tuần qua là một tuần biến động rất là mạnh của cậu vàng. Ngay đầu tuần thì cậu vàng có một phiên rơi rất mạnh 80 đô. Đó, chọc thủng ờ, hỗ trợ. Sau đó là cậu vàng lại nhanh chóng rút chân lên. Sau đó trong tuần thì cậu vàng có liên tiếp ba phiên tăng giá rất mạnh về mạnh về cuối tuần à, kéo Khâu vàng đóng cửa tuần tăng giá là gần 20 đô so với giá mở cửa. Có thể nói tuần qua một tuần rút chân rất là mạnh, rất là bất ngờ. À, diễn biến tuần qua của cậu vàng thật sự bất ngờ. Nó có thể gọi là à, tất toán hai chiều, cả chiều long lẫn chiều bay của thị trường. Nhà cái đã ra tay rất là rất là rất là dã man, có thể gọi là như vậy. Ở tuần qua thì xét về yếu tố thông tin thì thị trường chờ đợi nhất cái thông tin CPI ở giữa tuần và thực tế thông tin CPI thì CPI tháng 7 ờ, có một chút hạ nhiệt à, CPI thì đúng như dự kiến à, tháng 6 thì tăng 0,9% tháng 7 thì tăng 0,5% à, CPI của Mỹ thì hiện nay vẫn đang đứng ở mức rất là cao 5,4% nhưng có một ờ, điểm chú ý là core CPI thì lại ờ, chỉ tăng 0,3% Ờ, so với mức dự kiến là 0,4%. Nói chung là CPI thì gần như vẫn tiếp tục tăng mạnh, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nói chung là như vậy. Và thị trường thì lại không phản ứng tuần qua không phản ứng tin lắm. Còn đối với chỉ số sản uh, uh, PPI chỉ số giá thì tăng mạnh hơn dự kiến. Kỳ trước tăng 1%, kỳ này vẫn tăng 1%, dự kiến chỉ là 0,5 và 0,6%. Có thể nói là tuần vừa qua thì thông tin CPI không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. và thị trường biến động phần lớn là đi theo kỹ thuật và hơi quá đà à, trong tuần tới thì ngày thứ hai chúng ta sẽ không có thông tin gì quan trọng nhé được công bố nên dự kiến là thị trường sẽ tiếp tục biến động theo kỹ thuật ngày thứ ba thì tâm điểm thị trường sẽ là thông tin uh, retail sale và core retail sale doanh số bán lẻ và doanh số bán lẻ lõi dự kiến là sẽ doanh số bán lẻ sẽ giảm 0,2%, còn doanh số bán lẻ lõi là sẽ tăng 0,2%, chúng ta chờ kết quả xem. Và vào trưa ngày thứ tư, tức là đêm ngày thứ ba dạng sáng ngày thứ tư đấy ạ. 12 giờ 30 thì chủ tịch Fed sẽ phát biểu. Vào đêm ngày thứ tư vào ngày thứ tư thì thị trường sẽ đón nhận các thông tin về liên quan đến thị trường ờ, bất động sản, giấy phép xây dựng này, à, lượng nhà khởi công mới này à, dự, dự, dự trữ dầu thô này và quan trọng tâm điểm sẽ là vào dạng sáng ngày thứ năm đêm ngày thứ tư sẽ là biên bản cuộc họp FOMC chúng ta biết là biên bản cuộc họp lần trước thì Fed có dự kiến là tăng lãi suất hai lần và dự kiến là thu gói QE từ đầu 2022 chúng ta chờ xem biên bản cuộc họp lần này Fed có thay đổi gì về uh, cái chính sách không hay là có tăng cái độ lạc quan về nhận định thị trường hay không nhé thì chúng ta chờ biên bản chi tiết này ra có thể cái biên bản này nếu nó mà phép thể hiện cái việc là sẽ sẵn sàng thu que sớm hơn và đánh giá lạm phát ờ, ở mức nó tích cực hơn thì có thể thị trường sẽ có biến động mạnh còn nếu không thì có lẽ thị trường đã phản ánh vào tin rồi vào ngày thứ năm tối ngày thứ năm thì chúng ta có thô như thường lệ có số người ờ, nộp đơn trợ cấp thất nghiệp và chỉ lỗ là, là ờ, sản xuất Philip Fed Index ngày thứ sáu thì chúng ta không có tin như vậy tuần tới tin sẽ biến động từ thứ ba đến thứ năm nhé. Thứ hai và thứ sáu là hai ngày không tin sẽ biến động theo kỹ thuật thôi. Đó là xét về yếu tố thông tin. Còn xét về kỹ thuật thì tuần qua cậu vàng rơi rất là bất ngờ. Nó cũng cả đã phá vỡ cái đè cái cái cái chen hỗ trợ, cái chen tăng từ đáy thiết lập 1680. Đấy, khi cậu vàng break out vùng 1783 và tiếp theo là phá tiếp cái chân 1754 thì nó đã phá vỡ cái cái xu hướng tăng này rồi xu hướng tăng ngắn hạn rồi ngắn hạn nhiều khả năng cậu vàng sẽ vào chen giảm tức là hiện tại cậu vàng đang đi trong cái kênh giá giảm giá này chúng ta nhìn được thiết lập từ cái đỉnh 1918 ờ, này tiếp theo đỉnh sóng hồi vừa rồi là 1832 ờ, này đó đáy đang có xu hướng sâu dần có một tín hiệu xấu cho cậu vàng nhé là MA50 lại tiếp tục cắt MA200 đi xuống chúng ta nhìn để lần trước MA50 cắt MA200 đi lên nhưng mà cắt lại không có góc tức là lúc đấy MA200 tiếp tục đi xuống còn MA50 đi ngang quanh góc không độ nó không có góc đấy là lý do cậu vàng không lên được nhưng bây giờ giá cắt xuống nhé chúng ta nhìn là MA200 đang trong chiều hướng xuống cộng với MA à, 50 cắt xuống với một góc khá dốc cái góc này góc dốc này nó phải rơi vào khoảng 5 60 độ nó đang thể hiện cho một xu hướng độ xuống độ xuống khá mạnh có độ dốc đấy bên cạnh đó thì chart H4 của chúng ta chúng ta cũng nhìn thấy đấy MA50 cũng cắt MA200 đi xuống và đang thể hiện xu hướng xuống như vậy cả ngắn hạn và trung hạn thì xu hướng xuống đang áp đảo nhá cả ngắn hạn và trung hạn xu hướng xuống đang áp đảo do vậy cái nhịp hồi lên này của cậu vàng đơn thuần là hồi kỹ thuật và hồi test lại chen thôi đấy Hiện nay tuần tới thì cậu vàng sẽ test được chen ở vùng giá 179x. Đây là nếu test được, có thể nó dừng luôn ở 80 này cũng nên, có thể nó không test với chen. Còn nếu nó có thể test được vùng 179x mà 200H4 đang ở 1795. À, nó sẽ test đâu đó quanh vùng 179x sau đó sẽ đảo chiều đi xuống thôi. Do vậy xuống chung của chúng ta tuần tới đối với cậu vàng sẽ là canh bán xuống nhé không phải canh mua lên. Chúng ta nhớ lại nhá cái khu vực 179x ờ, này lần trước là một khu vực hỗ trợ rất mạnh Bây giờ ngược lại nó sẽ là một khu vực kháng cự rất mạnh và cậu vàng sẽ ít có xác suất phi qua. Đó, ít có xác suất đánh trò qua. Bên cạnh đó thì đối với chart uh, ờ, daily ạ thì chúng ta cũng nhìn thấy ấy, là vẫn hoàn toàn nằm trong cái chen giảm giá bởi vì mây ờ, giảm đã xuất hiện và tiếp tục giật cấp đi xuống. Nó thể hiện cho cái xu hướng tương lai của cậu vàng là đi xuống. Đó. xuống uh, trung hạn chát tuần cũng vậy thôi chúng ta tính mây giảm đã kéo đi ngang không hút được giá lên và bây giờ tiếp tục giật cấp đi xuống thì nó thể hiện cho tương lai của cậu vàng là sẽ tiếp tục bị ờ, cái đám mây bao phủ này che mờ và xu hướng xuống sẽ là xu hướng uh, ờ, chủ đạo trong thời gian tới như vậy nếu chúng ta xét dài hơn theo uh, phân tích sóng thì chúng ta có thể xác định là cái vùng 2075 này xác lập là đỉnh đấy cầu vàng đã bước vào đang bước vào sóng điều chỉnh cầu vàng đã đi xong cái sóng A rồi Cầu vàng đã đi sóng A từ 2075 xuống đến 1680, hồi phục sóng B lên 1918. Như vậy sóng C sẽ tiếp nối và sóng C tới đâu thì rõ ràng lúc đó chúng ta phải sử dụng Fibo mở rộng để chúng ta đo xem sóng C tới đâu. Trước mắt là chúng ta nhìn thấy trên chart tuần rồi, là nó đang có MA200 đang ở vùng 1520. Nhiều khả năng cậu vàng sẽ hướng đến test cái MA200 này. Khi chúng ta sử dụng đến cái kỹ thuật đo cái Fibo mở rộng thì chúng ta sẽ có thể ước lượng được cái đỉnh sóng C. Đỉnh sóng C sẽ nằm ở quanh ba vùng hỗ trợ vùng hỗ trợ gần nhất nó sẽ là 1605 đấy, ứng với Fibo 1.272 đấy, vùng tiếp theo sẽ nằm ở vùng 1570 ờ, ứng với Fibo 1.1414 ờ, và nhiều khả năng cá nhân tôi thì thiên về hướng là sóng C sẽ nằm ở quanh M200 1520 1530 ứng với Fibonacci là mở rộng là 1.618 đây là chúng ta dự kiến thôi các bạn nhé dự kiến hoàn toàn có thể đúng có thể sai các bạn nhé chứ các bạn đừng trong thị trường thì không có gì chắc chắn cả nhưng quan điểm cá nhân tôi thì vẫn nhìn nhận thị trường vẫn đang là uptrend chắc chắn rồi vẫn đang uptrend thôi đây đơn thuần là một sóng điều chỉnh của cái giai đoạn tăng uptrend từ 219 ở vùng giá 1002 tăng lên đến đây nếu điều chỉnh xong thì sau đó nó sẽ lại tiếp tục quay trở lại uptrend thôi không có gì bất ngờ cả Do vậy, cá nhân tôi vẫn đánh giá lạc quan và vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ từ nay đến tháng 10 giá vàng sẽ có thể chạm đáy sóng C đâu đó quanh nghìn rưỡi ờ, nhìn sáu này sau đó sẽ tiếp tục đi lên và đóng cửa năm vẫn ở trên 2 ngàn có những yếu tố sẽ ủng hộ giá vàng ví dụ kỹ thuật ngắn hạn thì rõ ràng là chỉ báo xuống dài hạn thì cậu vàng vẫn đang trong chen tăng à, đối với các kỳ chỉ báo kỹ thuật của phân tích cơ bản cũng vậy thôi chúng ta biết ngắn hạn thì rõ ràng cái việc ờ, Fed ờ, thu QE nó cũng gây áp lực lên giá vàng và việc Fed ờ, nâng lãi suất nhưng chúng ta nên nhớ nhé lãi suất là 2023 mới nâng chúng ta đang lo quá xa hoặc thậm chí nếu nâng sớm cũng phải cuối 2022 nhưng cái sự hỗ trợ trước mắt của cậu vàng chính là lạm phát à, lạm phát hiện nay đã tăng cao 4 tháng liên tục nếu lạm phát tiếp tục tăng cao duy trì đến cuối năm lúc đó Fed sẽ phải thay đổi quan điểm và lúc đó giới đầu tư sẽ lo sợ về lạm phát thì sẽ tìm đến vàng là hầm chuẩn chúng ta nên nhớ mỗi đợt lạm phát uh, tăng phi mã thì vàng đều tăng rất mạnh vì lúc đó vàng là hầm chuẩn bên cạnh đó chúng ta biết là khi phép thu QE thì chính sách lòng tiền tệ lỏng lẻo kết thúc thì các thị trường tài chính đặc biệt là thị trường chứng khoán thị trường bất động sản không được hỗ trợ bởi chính sách tiền rẻ nữa sẽ điều chỉnh đi xuống thậm chí là vỡ bong bóng thì lúc đó vàng lại chính là hầm chuẩn an toàn Do vậy cá nhân tôi đánh giá là ngắn hạn thì vàng gặp bất lợi. Bất lợi bởi vì chúng ta biết là Fed hoàn toàn có thể công bố cái ờ, kế hoạch chi tiết thu que ở cái ờ, hội nghị thượng đỉnh à, tổ chức cuối tháng Jackson Hole này vào 3 ngày là 26, 27, 28. À, chúng ta lưu ý nhé. Hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole này, hội nghị thượng đỉnh của các ngân hàng trung ương này. Đấy, Hội nghị thường niên tổ chức một năm một lần nó sẽ công bố chi tiết hơn cái kế hoạch kinh tế dự kiến các chính sách rồi dự kiến về lạm suất lạm phát rồi về ờ, tăng trưởng các kiểu nói chung nhiều khả năng sẽ được hé lộ ở đây và tôi đánh giá cao về việc Fed sẽ công bố chính thức cái việc cắt giảm QE sẽ vào cuộc họp là vào ngày 20 21 tháng 9 đó và có thể là cái QE sẽ được thu hẹp bắt đầu từ tháng 10 tôi tôi dự kiến là mỗi tháng Fed sẽ giảm tầm 10 đến 15 tỷ nếu giảm 10 tỷ thì sẽ mất uh, ờ, 1 năm để thu hẹp hết QE. Nếu giảm 15 tỷ thì sẽ mất 6 tháng, à 8 tháng. Còn nếu bất ngờ hơn mà phép mà thu hẹp 20 tỷ thì chắc chắn là sẽ là một đòn chí mạng với thị trường. Đó là xét về yếu tố cơ bản ảnh hưởng đối với cậu vàng. Còn rõ ràng chúng ta nhìn kỹ thuật ngắn hạn thì cậu vàng ngắn hạn thì đang trong chen xuống rồi. Chen xuống thì chúng ta sẽ canh trên bàn xuống thôi nhé. Yeah và cá nhân tôi đánh giá cái vùng 179x này thậm chí nó vượt một chút là lên 18 linh mấy này linh 5 này đây là khu vực để chúng ta bán nhé à, ờ, tuần tới chúng ta ưu tiên canh bán là chính chúng ta dừng lỗ tầm trên 1805 đó 18010 thì càng tốt tùy theo các bạn thôi bạn nào tìm được điểm bán đẹp bởi vì rõ ràng là 18010 của nó là qua chen vì hoàn toàn cậu vàng có thể chọc lên chọc lên test cái chen trên này trước khi đi xuống đó tôi tôi nghĩ là vùng 179x ờ, này là vùng khả năng là quay đầu thôi có thể quay đầu sớm hơn nữa chứ chưa chắc đã test được lên đâu đó là đối với tình hình với cậu vàng nhé à, ờ, còn đối với chỉ số DXY nhé thì tuần qua là một tuần xuống giá ờ, phiên cuối tuần xuống khá mạnh hơi bất ngờ Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy đấy DXY thì MA50 đã cắt MA200 có độ góc dốc 45 độ khá đẹp rồi nó xác định xu hướng là tăng giá trung hạn Do vậy DXY đang tích lũy để lấy đà vượt cái vùng giá 93, 932 này thôi. Tôi sẽ không bất ngờ khi tuần tới nếu DXY tiếp tục quay lên. Chỉ áo ngắn hạn trên H4 chúng ta nhìn thấy đấy. MA50 cắt MA200 đi lên rồi mây tuần vẫn là mây mây H4 vẫn là mây tăng thôi. Do vậy cái xu hướng uh, chủ đạo của DXY tuần tới sẽ là tăng giá DI tăng giá thì điều đó đồng nghĩa với việc đô la index sẽ lên giá các cặp tiền tệ khác và vàng điều chỉnh thì nó cũng khá là phù hợp. Đối với các cặp tiền tệ thì đối với Uzi tuần qua phiên cuối tuần xuống giá rất là mạnh. Đấy. Uh, ờ, Uzi thì tôi nghĩ là thời điểm này đang biến động biên độ hơi hẹp, chúng ta nên ngồi ngoài không nên giao dịch Uzi. Đối với UK thì tuần qua biến động <laughs> rất là hẹp, gần như không có biên độ luôn u cạc biến động rất là hẹp à, xuống u cạc thì có lẽ chúng ta canh điều chỉnh chúng ta mua thôi không không có vấn đề gì cả u cạc tuần tới chúng ta canh điều chỉnh để mua nhé à, cá nhân tôi thì nghĩ nếu u cạc à, chúng ta có thể thực hiện hai lệnh mua một lệnh là lệnh mua ngay tới đáy tuần trước này 1.2490 này đó. chúng ta dừng lỗ 50 pip hoặc nếu không nếu mà bị dừng lỗ thì chúng ta có thể canh khi giá hồi trở lại cái vùng Fibo này 1 2400 chúng ta mua dừng lỗ 50 pip nhé còn chốt lời u cạc thì tầm 150 200 pip EU tuần qua có một phiên cuối tuần tăng giá rất là mạnh tuy nhiên ừ, xu hướng chung của EU đang là xuống xuống do vậy cá nhân tôi nếu canh EU tôi canh phục hồi lên khu vực đỉnh này tôi sẽ bán chứ tôi sẽ không ưu tiên mua EU Đấy. EU hôm nay đang là 1.1795 chúng ta canh EU phục hồi quanh lên 1.1890 tức là phục hồi tầm 100 pip thì chúng ta bán nha dừng lỗ 50 pip còn chốt là 200 pip cho tôi AU thì có lẽ chúng ta không giao dịch vì tuần qua AU không hồi được đáng kể GU GU thì uh, vẫn đang trong chen giảm thôi xuồng chung của GU thì chúng ta cũng canh bán thôi không không canh mua à, chúng ta canh nếu GU tiếp tục cá nhân tôi vẫn đánh giá nếu GU phục hồi lên vùng 1. 4 này, đây là khu vực 1.1390, 1.4 này. Đây là khu vực rất là tốt để bán. Tức là đâu đó lên khoảng 140 pip so với giá hiện tại 130 pip. Chúng ta dừng lỗ đối với GU thì 60 pip và chốt lời 200 pip nhé. Đó là đối với các cặp tiền tệ chính. Còn đối với ờ, chỉ số dầu thì mã dầu này cá nhân tôi đánh giá tiếp tục đi xuống. kỳ tuần trước thì chúng ta kỳ vọng nó hồi lên trở lại vùng 70 chúng ta bán 70 71 nhưng giá không hồi lên được tuần tới thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng thôi tuần qua nó hồi lên được 699 gần 70 rồi tuần tới thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng nó test lại MA50 này đây test lại gần cái kênh giảm giá này đó nó sẽ test lại quanh 71 đây thì chúng ta bán nhá à, 71 cộng trừ 0.5 chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua vùng 74 này còn chốt lời thì giá sẽ hướng đến cái khu vực là à, uh, 5860 chúng ta hướng đến đây nhé đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua lại tiếp tục lập đỉnh hiện nay chỉ số chứng khoán Mỹ có lẽ chúng ta nên ngồi ngoài xem chúng ta đợi khi nào thị trường có tín hiệu rõ ràng hơn thì chúng ta vào thôi tuy nhiên hai phiên cuối tuần lại là hai phiên tín hiệu xấu nhé à, một phiên ngày thứ năm là một cái cây nến à, người treo cổ Đảo chiều tuy nhiên cây nến ngày thứ sáu chưa chết lại là một cây nến giảm giá nhẹ gần như doji. À, do vậy chúng ta chờ đợi xem cây nến tiếp theo nếu uh, mở cửa ngày thứ hai là một cây nến giảm thì nó sẽ hình thành mô hình sao mai lúc đó chúng ta mới bán được. Không thì chúng ta chờ đợi thêm tín hiệu đảo chiều nhé. Không nên manh động giờ này. Đối với chứng khoán Việt Nam ạ thì tuần qua có hai phiên liên tiếp tạo hai cây nến búa đảo chiều tuy nhiên Cuối tuần thị trường lại là một cây rút chân. Nói chung thị trường đang ở một chi trạng thái là đi ngang rằng co. Do vậy tuần tới cá nhân tôi vẫn đánh giá thị trường sẽ tiếp tục rằng co ở cái khu vực này. Và tôi cá nhân tôi thì đánh giá là thị trường đang ở đỉnh sóng hồi B. Do vậy nếu các bạn cầm hàng thì có thể chốt lời nhé. Chốt lời rồi ngồi ngoài quan sát. Đây sóng A của nó giảm xuống đấy. Nó đang ở đỉnh sóng hồi B. Sau đỉnh sóng hồi B rõ ràng sẽ là sóng C thôi. Sóng C sẽ vá đỉnh sóng A B thôi. Phá đáy sóng B thì chúng ta chờ đợi thôi nhé Đó. giá đang từ uh, trên mây để đi xuống mây đi trong mây sau đó khi đi xuống dưới mây thì nó sẽ là giảm mạnh thôi đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường tuần từ 15 đến 20 tháng 8 à, ờ, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công à đối với uh, tiền điện tử nhé à, tiền điện tử thì uh, chúng ta lưu ý một chút này À, BTC thì như tôi phân tích ở BTC đã tiến đến vùng giá 4748k à, rồi. Khu vực này sẽ là khu vực tạo đỉnh sóng hồi để đi xuống nhé. Nó có hai khu vực, một là cái Fibo quanh 47k, hai là quanh 51k. Tôi thì tôi đánh giá cao cái khu vực 4748k này là đỉnh. Đấy, do vậy quý vị hoàn toàn có thể bán ở đây. Bán quanh vùng 48k à, đã tạo đỉnh hôm trước đấy. Đấy. À, bán nếu nó test lại vùng 48k. Đó, chúng ta dừng lỗ khoảng 1.500 giá còn chốt lời thì có thể mở ngắn thì chúng ta kỳ vọng là nó sẽ về 43k xa hơn là 37k còn xa nữa 30k nói chung cứ thế tùy theo các bạn thôi thích uh, chịu được gồng lãi được đến đâu thì chốt ở chỗ đấy thôi nhá ETH thì cũng hồi tương đối đủ rồi cá nhân tôi đánh giá ETH vẫn có thể rúi thêm một nhịp nữa lên vùng 3k5 cộng trừ 50 giá trước khi quay xuống ETH thì hôm trước tạo được đỉnh là 3K350 tức là có thể hồi được thêm tầm 250 giá 200 giá nữa nhé thì ETH chúng ta chưa nên bán có lẽ là hôn coi chúng ta sẽ không bán mà chúng ta chỉ nên canh bán BTC thôi vì BTC mà má đi chuẩn kỹ thuật mấy mà ôn coi có thể bay ghi BTC đi ngang rất là phiền đó là đối với thị trường tiền điện tử à, tiền điện tử thì đang có xu hướng khá là rõ nét thì quý vị nên tập trung giao dịch vàng với tiền điện tử thì tôi nghĩ là tốt hơn vàng dầu tiền điện tử đấy là đang ba má đang khá là tốt và có xu hướng khá rõ nhé chúc quý đầu tư một tuần rồi thành công